Đinh Gia Thần Đại Lệ Thiên Tử xin chào người dân của ta Hôm nay Đinh Gia Thần Đại Lệ Thiên Tử qua nỗ lực là Ngọc Hoàng Online à, Tên nhân hoạt là Thọ 259 à, ờ, Đánh bại à, à, tiêu diệt à, số 2 à, vi, vi gia à, Đại ca à, Số 2 máu nó còn 161 ngàn à, rồi Thọ 259 ăn rồi Nhớ không hỏi Đinh Gia Thần Đại Lệ Thiên Tử nghe anh à, là fan một của linh gia thọ là thiên tử nhớ bình luận lên thế này hen đó uh, um, tiêu diệt từ số 2 ở uh, bây giờ đó anh đang đánh số số ba nhưng mà tiêu diệt số 3 không được nhớ like chứ sẻ ủng hộ linh gia thọ lại là thiên tử hen chừng nào tiêu diệt từ số 3 mình sẽ quay đồ lít nữa nhớ ủng hộ linh gia thọ lại là thiên tử hen ai là fan mẫu của linh gia thọ lại là thiên tử nhớ bình luận lên lít này hen nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia phòng lại để thiên tử hiền từ giờ vì sao gọi mình là đến gia phòng lại để thiên tử hiền ai là phim đó uh, tiêu diệt được uh, uh, số 2 nữa uh, xong màu trắng còn chưa chưa số 3 thì màu đỏ màu xanh nhớ ủng hộ đến gia phòng lại để thiên tử hiền ai là phim mẫu của Đinh Gia Phòng để Thiên Tử hiền nhớ bình luận đến Hiền nhóm họ đến với thọ lại để thiên tử hiền từ giờ vì sao gọi mình là đến với thọ lại để thiên tử hiền à, ờ, tiêu diệt tựa cơ ờ, số 2 mừng quá tiêu diệt uh, cấp 2 mừng quá à, que đại ca mừng quá thì nhớ ủng hộ đến gia thọ lại thiên tử nha nếu có gì thiếu hay có giả mong các bạn thông cảm cho linh gia phòng lại đây xin lỗi hiền nếu mình nói không hay thì cũng ờ, thông cảm cho mình luôn hiền ờ thôi hẹn gặp sau hẹn gặp người dân của ta sau nhớ like chia sẻ ủng hộ linh gia phòng lại xin lỗi hiền nhớ đăng ký cho linh gia phòng lại xin lỗi lên được đăng ký hiền cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng ngàn ủng hộ kênh của linh gia phòng lại xin lỗi cảm ơn nhiều bye bye